đây là hình ảnh của mình bắt được trời đồng đội còn đây là đoạn là hình ảnh à, gần tới à, tây yên tử đoạn này không được gì nhưng mà đoạn này nên khá là dốc mình đi xe máy cảm nhận là xe rất là y vì mình đi con xe quay còn đây là đường này cách tên tự độ khoảng 8 cây trời rất tối tầm 5 giờ sáng rồi ở đây đây là đường vào tây yên tử phía trước mình là ô tô của công ty tổ chức sự kiện cho sự kiện chạy marathon lần này ở Tây Yên Tử. Đoạn đường này đổ bằng bê tông mình thấy khá là đẹp, chạy rất là thích. Càng chạy thì trời bắt đầu càng sáng lên rồi và mình cũng ờ, gần tới được ờ, Tây Yên Tử không khí mình đi vừa đi và cảm nhận không khí ở đây rất trong lành cuộc sống ở đây rất ừ, kiểu ảm đạm nhé vui vẻ Sau kiên sang xong mình sẽ tiếp tục ờ, di chuyển đến ờ, cổng thành của Tây Yên Tử để ờ, khám phá những nơi đây trước khi mình vào nên là quan cảnh toàn bộ tây yên tử ờ, đứng từ trước mặt cổng thành ở đây các bạn có thể thấy khá là từ là năm rưỡi sáu giờ đã có khá vận động viên đến đây rất sớm để nhận áo pit và khởi động tham quan cho chuyến chạy lần này và đây là một cảnh khác mình ờ, cảnh này góc quay từ trước mặt đối diện ra hướng ra đằng trước cổng thành tên tử các bạn có thể nhìn thấy khá là nhiều mây và trời bắt đầu hưởng nắng cảnh quan rất là đẹp nữa Ô, khi có chỗ đẹp của video mình đã trèo lên trên này để quay toàn cảnh lại à, cuộc chạy sắp bắt đầu và quay toàn cảnh Tây Yên Tử đứng từ trên cao trời mây rừng núi rất là đẹp các bạn có thể đến đây để tham quan nhìn thích hợp cho các, các uh, chị em và con gái để đến chụp ảnh còn đây là đoạn đường uh, đoàn uh, 200 hơn 200 nôi vận động viên chạy uh, 10 km trên Ninh uh, qua đường núi qua đường dốc đường đèo xuống núi lên núi đường rất là hiểm trở sau đó thì mình à, di chuyển xuống cổng thành và bên trong cổng thành mình khám phá và bên trong cổng thành có gì ở đây không gian bên trong rất là rộng à, ở đây chú ý nhất là có những cổ vật từ các thời thời à, từ ngày xưa ví dụ như đây là hiện vật khảo cổ học đây có những bát đĩa gạch ngói xây nhà từ các thời xưa đây vẫn là bát này. đĩa cái ni uống rượu thì phải chén uống rượu rất là nắm cao cổ học mấy cái này thì nhìn tích thật đấy nhưng mà mình hơi hơi không không ham một cái này lắm đi quay chủ yếu cho các bạn xem và chiêm ngưỡng luôn đây mấy cái bát này mình sẽ biết sao vẫn còn mới lắm quay video rất nhiều mắt vẫn còn rất mới chắc là các cụ với anh không phải dân chuyên ờ, lý ta khi khai phá thì chắc vậy mọi à, người sẽ rửa qua hay nào ấy mình không biết nữa người ta câu mùi uh, mài rùi kinh sửa à? khi ờ, xem xong mấy cái cả cổ vật à, đồ cổ này thì mình ra phía sau của kinh thành ở phía sau này có một khoảng trống khá là rộng mà rất nhiều kiểu cũng để trống trống ở đấy rất nhiều khung cảnh cảm giác ở đây đấy lúc này nhìn như kiểu là à, phía sau một chàng trai sẽ có một khoảng trống gì đó <laughs> mình không biết nữa sau khi thăm công thành xong thì mình ra ngoài lấy xe máy để đi tham quan các chùa và cáp treo đây là mình đi xe máy lên ờ, tham quan chùa hạ đầu tiên như các bạn có thể thấy đường được đổ bê tông hai bên có hai hành lang ở đây đường này là dốc nhưng mà chưa dốc bằng đường ở Hà Giang được nó một tí thôi now. hết rồi sau khi đi đến đỉnh dốc thì mình vào thăm uh, chùa hạ ừ, toàn bộ uh, đây là một chỗ mình gửi xe kia là bậc thang lên cái cổng thành của chùa hạ đây các bạn nhìn có thể thấy là rất nhiều bậc thang mình khá là cao đây là đường vào cùng mình vào xem chùa à, vào chỗ này xem có gì không nhá mình quên cái tên chỗ này là gì rồi đây đứng đây sẽ nhìn được tất cả hoang cảnh rừng núi đưa ô tô có cổng chào phòng chào trước kia chút tôi đứng giải trên này có bán cả hàng quán để uh, mọi người thưởng thức đồ ăn khi đói mệt từ bi hỉ hỉ xả 你像我这一，二，对。 Đây đi vòng ấy thưa anh Đây là đường chính này. Mình đi giày là ờ, chạy bộ Mình không biết Ơ cái cáp treo không? Đây mình chỉ đi sau không, không sau có gì Ờ Đang làm Đây có một cái à, chỗ này vẫn đang kiểu dâng hương này. Cửa vào đi đi ra góc này cho con giếng đây này cũng chả có gì đang xây dựng Ô đi xuống chùa hạ đi xuống chùa kia kia chùa hạ à đâu chú hạ tên tử kia là chú hạ không à? không gì mình chỉ tiếp tục xuống cái chỗ còn lại nữa thì bố mẹ đi đi với bố mẹ sướng hơn đi xuống xuống xuống get go ui trong này nó có cái à đây là nhà này là nhà nhà cắp treo thế sao vừa nãy anh tưởng đây là chú hạ kia là nhà cắp treo đây là nhà cáp treo đây là đường xuống suối vừa đấy nhỉ đi đường sụp suối ở đây có một đường mòn này. đường suối này chắc cũng quái định nhỉ chỗ này nhiều ai chụp ảnh thật nhưng mà mình trả tâm hồn đấy thôi đây là đường vào nhà cắp treo này kia là các vận động viên ờ, vừa đi ờ, chắc là lên cắp treo xem đỉnh núi về mình cũng chưa vào ở à đây đến đây là hết suối kia đó suối suối suối này bình thường chưa bằng cửa tử được ờ bà lấy gửi keo đường đây được đát đá rất đẹp hai bên có ít hoa hoa nhựa nhìn cũng rất đẹp luôn mình thích nhất là cái món rừng núi này ngồi ngắm cái này nhà này thì nó được xây trên uh, lườn uh, lườn núi hệ thống có hệ thống như ống nước là lào không rõ nữa giờ mình đi mình tra phát nhau nó lại bắt đây là những cái nhà vệ sinh đấy mấy chỗ này nhìn đây đây nhìn ra toàn nhìn ra view lối view nhà rất là đẹp đây là nhà vệ sinh dưới cấp treo mình vừa vệ sinh xong quay quan cho các bạn xem mình thấy nhà vệ sinh ở đây cái là sạch sẽ chấm điểm 10 ờ, cho chất lượng sau khi khám phá xong thì mình ờ, kết thúc chuyến đi và mình đi về còn đây là quang cảnh mình quay từ chỗ chân cầu đá cứ lần nào cũng bảo cho mọi người xem cứ lần nào cũng bảo đi chơi với người yêu mà chưa người yêu đi chơi